Người học Phật rất nhiều Người đọc kinh cũng không ít Thậm chí người giảng kinh cũng rất nhiều Tôi đã từng gặp một vị giảng kinh Là cư sĩ tại gia Giảng cũng khá nổi tiếng Thường ở rất nhiều trường đại học Cao đẳng giảng dạy kinh Phật có một lần tôi gặp ông ấy Tôi liền hỏi ông Tôi nói Những kinh điển hiện nay ông giảng Đều là kinh luận quan trọng của Đại Thừa Vậy toàn bộ Đại Tạng Kinh Rốt cuộc là giảng về điều gì? Ông có thể dùng một câu Để trả lời cho tôi được không? Ông ta nghe xong Cũng suy nghĩ một hồi rất lâu Nhưng không trả lời được Thế là ông ấy liền hỏi ngược lại tôi. Tôi nói với ông ấy rằng Hết thảy kinh do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thuyết trong 49 năm chỉ nói rõ một sự việc Nếu như dùng danh từ của Phật giáo Thì như trong Kinh Bát Nhã nói chính là Chư Pháp Thật Tướng Chư Pháp là hết thảy Pháp Thật tướng chính là chân tướng Câu nói này nếu dùng lời hiện nay để nói Chính là chân tướng của vũ trụ nhân sinh Vũ trụ là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta Nhân sinh là bản thân của chúng ta Từ đây có thể biết Tất cả kinh mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng Nội dung chính là nói về chân tướng bản thân và hoàn cảnh sinh hoạt của chính chúng ta Tôi bảo ông ấy nghĩ lại xem Tôi nói tôi trả lời như vậy Ông có đồng tình hay không? Nếu như không biết được Kinh Phật nói điều gì thì chúng ta đối với kinh điển của Phật Sẽ không có cách gì lý giải được Mở cuốn kinh ra Bạn liền nghĩ ngợi lung tung Càng nghĩ càng cách xa Càng nghĩ càng thấy Phật Pháp cùng với đời sống của chúng ta Không có liên quan gì hết Đêm nó xem thành học thuyết huyền bí mất rồi Vậy thì còn tác dụng gì nữa Cho nên nhất định phải nhận thức việc đó cho rõ ràng Bất luận là kinh điển Đại Thừa hay Tiểu Thừa Sâu hay cạn Mỗi câu mỗi chữ đều có quan hệ mật thiết với sinh hoạt thường ngày của chúng ta. Sau đó mới hiểu được Tiên sinh Âu Dương Cánh Vô nói với chúng ta Phật Pháp là điều mà người thời nay nhất định phải cần đến. Chúng ta sẽ đồng ý với cách nói này. Vì thế, có thể khẳng định ông nói rất chính xác. Cho nên, mỗi câu, mỗi chữ trong kinh điển cùng với đời sống của chúng ta có quan hệ mật thiết. Từ đây có thể biết Phật Pháp quyết định không mê tín chúng ta học phật là từ chỗ nào bước vào điều này rất quan trọng bắt đầu học từ chỗ nào hôm qua đã nói sơ lược một chút với quý vị đồng tu về ý nghĩa biểu pháp của danh hiệu chư Phật Bồ Tát. Việc này nhất định phải hiểu. Thì mới biết được sự viên mãn của phương pháp giáo học trong Phật Pháp. Ở trong Phật môn chúng ta gọi là phương tiện thiện xảo. Dùng lời hiện nay mà nói chính là cảnh giới nghệ thuật cao độ. Giáo học của Phật giáo mấy ngàn năm qua đã hướng tới nghệ thuật hóa. Hết thảy danh hiệu, hình tượng của chư Phật mà chúng ta tạo. Tượng chư Phật đều là đại biểu cho tánh đức của chúng ta. Trong chân tâm bụng tánh của chính chúng ta vốn dĩ đầy đủ phàm là danh hiệu của Bồ Tát cùng với hình tượng của các ngài đều là đại biểu cho tu đức. Cũng chính là nói cho chúng ta biết ở ngay trong cuộc sống thường ngày chúng ta cần phải tu học như thế nào mới có thể khiến cho tánh đức của chính mình hoàn toàn hiển lộ ra và đạt được thọ dụng ở ngay trong đời sống. Như vậy có thể thấy được giáo dục của Phật Đà đích thực siêu vượt hơn tất cả giáo dục trong thế gian. Mỗi một vị đồng tu Tôi nghĩ chính bản thân quý vị đều đã trải qua những cảm nhận này Chúng ta đã từng học qua tiểu học, trung học và đại học. Học qua rất nhiều khóa học. Sau khi tốt nghiệp, ra ngoài có thể áp dụng được mấy thứ vào trong cuộc sống hàng ngày. Nếu như học những thứ này mà không thể áp dụng, quý vị nghĩ xem chúng ta đã lãng phí bao nhiêu thời gian, hao tổn bao nhiêu công sức, những thứ học được không thể dùng Loại giáo dục như vậy là có khiếm khuyết, không phải là một nền giáo dục tốt. Giáo dục tốt quyết định không lãng phí. Một giây, một phút nào của chúng ta. Những gì chúng ta học được liền có thể ứng dụng ngay trong cuộc sống. Đây mới gọi là giáo dục tốt. Là nền giáo dục chí thiện viên mãn. Phật Pháp có thể đạt tới tiêu chuẩn này. Phật giáo ở Trung Quốc Đặc biệt là Phật Pháp Đại Thừa Chúng ta lấy bốn vị Đại Bồ Tát làm đại biểu Đại biểu cho thứ lớp tu học của chúng ta đại biểu cho cảnh giới tu học của chúng ta. Bốn vị Bồ Tát này tuy là có thứ lớp, nhưng trong thứ lớp có viên dung. Như vậy mới chân thật gọi là viên mạng. Trong thứ lớp không có viên dung. Trong viên dung không có thứ lớp Đây không phải là việc hoàn hảo nhất Cũng không phải là việc tốt nhất Cho nên trong thứ lớp Nó có viên dung Viên dung chính là không có thứ lớp Không có thứ lớp Nhưng lại có thứ lớp Giống như Chúng ta đi lên nhà cao tầng này Nhà cao tầng có cầu thang Cầu thang là thứ lớp Ngoài cầu thang ra còn có thang máy Thang máy chính là không có thứ lớp Đồng thời đầy đủ như vậy Thì mới viên mãn Chúng ta mới yên tâm Việc này dùng để thí dụ cho Phật Pháp Phật Pháp rất giống với thí dụ này Từ trên thứ lớp mà nói Thì vị thứ nhất là Địa Tạng Bồ Tát Chúng ta từ nơi đâu bắt tay vào từ Địa Tạng Bồ Tát mà bắt tay vào. Tịnh Tông học hội nơi này Gần đây mua được một hội sở Đã có đất rồi Hết thảy Pháp thế gian và xuất thế gian Nếu bạn không có đất đai Không có nơi chốn Bạn làm gì cũng không thể thành công Bản thân mỗi người cũng phải có một ngôi nhà nhỏ Cũng phải có một mảnh đất nhỏ mới có thể dừng chân Đất đai là cái quan trọng nhất Thế nên Ngài Địa Tạng Bồ Tát Đại biểu cho địa Địa này là tâm địa Tạng là kho tàng quý báu Chúng ta biết mỗi người chúng ta sinh sống ở thế gian này không thể nào tách rời đại địa. Chúng ta phải nương vào đây để sinh tồn. Quần áo, thức ăn, đồ dùng đều phải dựa vào sản vật của đại địa. Cho nên kho tàng của đại địa hàm chứa vô tận. Chúng ta lấy không hết, dùng không tận. Phật dạy chúng ta tu học Trước tiên phải hạ công phu từ trên tâm địa Trong chân tâm bổn tánh của chúng ta Có vô lượng trí tuệ Có vô lượng đức năng Đó chính là những gì hàm chứa trong tâm của bạn trong tâm tánh của chính mình vốn dĩ đầy đủ. Mặc dù tự tánh có vô lượng trí tuệ đức năng, nhưng trí tuệ đức năng hiện nay của chúng ta hình như đã mất rồi. Biến thành không có trí tuệ, không có năng lực. Nhưng Phật nói với chúng ta, trí tuệ đức năng của chúng ta cùng với chư Phật Bồ Tát không hai không khác. Cái năng lực này đã đánh mất rồi. Tuy rằng đánh mất, nhưng Phật nói với chúng ta không phải hoàn toàn mất thật. Tại sao bị mất vậy? Bị mê mất Nếu như bạn giác ngộ rồi, thì trí tuệ đức năng này lập tức là hiện tiền. Lại khôi phục. dáng vẻ của mê là gì? Trước tiên, chúng ta không cần nghiên cứu về lý luận của mê. Vì sao lại mê? Việc đó nói ra thì rất dài. dáng vẻ của mê là như thế nào? Dòng tưởng là mê. Phân biệt là mê Chấp trước là mê Hiện nay chúng ta chân thật Từ sáng đến tối khởi tâm động niệm Đều là vọng tưởng phân biệt chấp trước Đây là dáng vẻ của mê dáng vẻ của giác là như thế nào? vọng tưởng phân biệt chấp trước hết thảy đều không còn nữa. Đây chính là dáng vẻ của giác. Cho nên trên kinh Đức Phật nói với chúng ta Chân tâm lìa niệm Mỗi người chúng ta đều có chân tâm Trong chân tâm không có vọng niệm Tâm mà có vọng niệm Thì gọi là vọng tâm Tâm không có vọng niệm là chân tâm nếu trong chân tâm mà có vọng niệm Thì không còn gọi nó là chân tâm nữa Mà gọi là vọng tâm Chân tâm là tâm lìa niệm Chúng ta học Phật không có gì khác Chỉ là khôi phục chân tâm mà thôi Đây cũng chính là mục tiêu tu học hàng đầu Đem kho báu của tâm địa chúng ta khai phát ra Phật Pháp không phải hướng ngoại cầu. Điều này mọi người muôn vàng lần chớ quên. Phật Pháp là hướng vào bên trong tự tánh để cầu. Cho nên Phật Pháp là tâm Pháp. Ở Ấn Độ thời xưa, Phật học gọi là nội minh. Họ cũng đem quá trình này phân loại nhưng không phân nhỏ giống như hiện nay. Họ phân rất đơn giản, phân làm năm khoa lớn. Trong đó, triết học của Phật học được xếp vào nội minh. Đây là hướng vào trong nội tâm để cầu, không phải hướng ra bên ngoài. Cho nên, Phật Pháp là giáo dục khởi phát tự tánh. Giáo dục khôi phục bản năng. Trong Kinh Địa Tạng đã giảng pháp môn này cho chúng ta. Nói cho chúng ta biết trong tâm tánh của chính mình đầy đủ đại viên mãn tôi tin rằng rất nhiều vị đồng tu đã đọc qua Kinh Địa Tạng. Nếu như bạn không hiểu được ý Kinh, thì bạn đọc Kinh Địa Tạng cũng giống như đọc tiểu thuyết thần thoại vậy. Kinh điển của Phật Từ trên bề ngoài mà xem có thể phân thành hai loại lớn. Một loại là giảng về sự. Kinh Địa Tạng giảng về sự Kinh A-di-đà cũng giảng về sự. Thế nên khi bạn đọc giống như đang đọc tiểu thuyết vậy. Cảm thấy không có gì hay cả. Nhưng loại kinh điển này là khó giảng nhất. Trong sự có đạo lý. Bạn không thể đem đạo lý giảng rõ ràng, giảng tường tận, thì ai mà tin tưởng được những việc này? Thành ra loại kinh điển này khó giảng. Ngoài ra, còn có một loại khác là giảng về lý, như Kinh Kim Cang giảng lý, Bát Nhã Tâm Kinh giảng lý. Kinh giảng về lý thì ngược lại chúng ta dễ hiểu, rất bội phục. Nhưng trong lý có sự Nếu như không nói ra được sự thật Thì những lý trong đạo lý ấy đều là trống không đều biến thành lý lẽ suông. Đây là điều mà người nghiên cứu giảng dạy kinh luận Phật Pháp như chúng ta không thể không biết. Chủ giảng về sự, bạn phải hiểu được lý. Chủ giảng về lý, bạn phải hiểu được cái lý này cần ứng dụng vào trong đời sống sinh hoạt hàng ngày như thế nào. vừa mở đầu Kinh Địa Tạng. Lúc vẫn chưa giảng đến Kinh Văn, trước tiên Đức Phật phóng quang hiện tướng lành, phóng đại quang minh dân. Đây chính là một cách thức biểu thị giáo nghĩa của toàn kinh. Quang minh là trí tuệ. đầy quang minh chính là trí tuệ cứu cánh viên mãn. Là trí tuệ không gì không biết, không gì không thể. Loại trí tuệ này ở đâu? Ở ngay trong tâm tánh của chính chúng ta. Trong hết thảy kinh điển Phật thường dùng mây để làm thí dụ Thí dụ cho chân tướng sự thật này Mây Bạn nói nó có hay là không có Nếu như nói không có Chúng ta nhìn lên bầu trời Thấy từng đám mây một vô cùng rõ ràng Thực tế là thấy Thấy rất rõ ràng Nó là có Hiện nay chúng ta ngồi trên máy bay Bay tới phía trên đó Mây còn có hay không? Không có rồi Cho nên Phật dùng chữ mây Để đại biểu cho sự việc này Không thể nói nó có Cũng không thể nói nó không Chẳng có, chẳng không Đây mới là chân tướng sự thật Bạn nói nó nhất định có Sai rồi, bạn thấy sai rồi Bạn nói nó nhất định không có Bạn cũng thấy sai luôn Đó đều gọi là mê Ngày nay Chúng ta đem hết thảy sự tướng Của vũ trụ nhân sinh Xem là có thật Cho điều ấy là đúng Chúng ta thấy sai rồi Hết thảy các pháp bao gồm cả thân thể chúng ta đều chẳng có, chẳng không. Đây là chân tướng. Cho nên không thể nói nó có, cũng không thể nói nó không. Bạn nói không có, nhưng cái hình tướng này rõ ràng tồn tại. Bạn nói nó có, nhưng bản thể của nó là không, chẳng thể có được. Câu nói này rất khó hiểu nhà khoa học phương Tây ngày nay biết được. Ở trong vật lý học rất tiến bộ, họ đã phát hiện hết thảy vật chất giống như hiện tượng nhân duyên kết hợp mà trong Phật Pháp nói đến duyên hợp lại Thì hình tướng này liền tồn tại Duyên tan rồi Thì hình tướng này liền không còn nữa Nhà khoa học hiểu được đạo lý này Nếu như chúng ta hiểu được đạo lý này Thì sẽ hiểu được cách nói Chẳng có chẳng không Mà Phật giảng cho chúng ta Chúng ta liền có thể thể hội Liền có thể hiểu được Thí dụ như Chúng ta xem thấy Có cái khăn lông này Một mặt là có Phật nói với chúng ta Nó chẳng có chẳng không Bạn không thể nói nó có Vì sao vậy? Nó là do nhân duyên hợp thành Chúng ta nắm lấy đầu sợi chỉ này Một khi kéo ra Kéo dài ra rồi thì đó chỉ là một sợi chỉ. Sợi chỉ đang lại thành một chiếc khăn lông này. Thế nên khi bạn đem nó tháo ra thành một sợi chỉ, tướng của khăn không còn nữa. Kỳ thực, lúc chưa tháo, nếu bạn xem khăn lông là một sợi chỉ, khăn lông ấy còn đâu? Hết thảy Pháp đều là như vậy. Hiện nay, vật lý học phân tích được rất di tế, đem tất cả vật chất phân chia thành phân tử, phân thành nguyên tử, phân thành điện tử, phân thành hạt tử. Họ từ chỗ này xem thấy tất cả Pháp đều chẳng có. Nhưng từ trên cả hình tướng lớn mà nhìn thì hết thảy Pháp chẳng không. Phật vì muốn đem chân tướng này nói rõ ràng, nói sáng tỏ nên đã dùng mây để làm thí dụ. Biểu thị hết thị dạng pháp Chẳng có cũng chẳng không Đi mới là chân tướng sự thật Do đó Phật giáo cho chúng ta quan điểm của đời sống Ở trên Kinh Kim Cang đã nói ra một đại nguyên tắc Một tổng nguyên tắc gọi là Du trụ sanh tâm Du trụ là gì? Bạn không nên cho rằng là thật Không nên chấp trước Tất cả đều là giả Nếu bạn nhận đó là thật và chấp trước đó Vậy thì sai rồi Cho nên vậy bạn vô trụ Tâm này của bạn tự tại biết bao Vô trụ Nó đơn giản là tâm chúng ta phải thanh tịnh Không có lo lắng Không có dương mắt Không có dọc tượng Không có phân biệt Không có chấp trước Bạn nói vui vẻ biết dường nào Tâm của bạn thanh tịnh biết bao Đây là ý nghĩa của vô trụ Sanh tâm Bạn nhất định phải sanh tâm giúp đỡ hết thảy chúng sanh Chúng ta sống ở thế gian này Đừng vì chính mình Nếu vì chính mình thì phạm vi ấy quá nhỏ Đó chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước Ta sống ở thế gian này là vì ai? Vì hết thảy chúng sanh Bạn nói vì gia đình của tôi Vì họ hàng của tôi Vì quê hương của tôi Vì quốc gia của tôi phạm vi đó đều quá nhỏ rồi. Quốc gia của bạn tốt, còn quốc gia láng giềng không tốt, thì bạn cũng không thể trải qua được những ngày tháng tốt đẹp. Quốc gia của tôi tốt, hy vọng mỗi một quốc gia cũng đều tốt, thiên hạ mới có thể thái bình. Mọi người mới có thể đạt được hạnh phúc. Cho nên tâm lượng phải lớn, tầm nhìn phải xa. Phật dạy chúng ta sanh tâm này. Sanh tâm là từ trên tướng hiện ra mà nói. Tướng có tốt xấu, có thiện ác. Ở trong Phật Pháp nói, có mười Pháp giới, mười Pháp giới là tướng. Hướng lên phía trên, có Phật, có Bồ Tát, có Duyên Giác, có Thanh Văn. Xuống phía dưới thì có sáu cõi, tướng của sáu cõi từ đâu mà có vậy? từ trong tâm của bạn biến hiện ra. Ai là chủ nhân của sáu cõi mười pháp giới là chính mình. Không phải bên ngoài. Tuy là trong Kinh Đại Thừa, Phật thường hay nói, tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh. Từ đây có thể biết, tâm tưởng này của chúng ta có quan hệ quá lớn. Ở trên Kinh Hoa Nghiêm, Phật giảng, vũ trụ nhân sinh là duy tâm sở hiện duy thức sở biến tướng nhất định là có tướng nhất định không thể bị diệt mất điều này phải biết tướng không thể bị diệt mất nhưng tướng sẽ biến đổi không diệt là thật nhưng nó sẽ biến đổi vì sao sẽ biến đổi bởi vì bạn có ý nghĩ nên sẽ biến đổi nghĩ cái gì thì biến thành cái đó mà nghĩ Phật thì biến thành Phật, nghĩ Bồ Tát thì biến thành Bồ Tát. Thế giới ngày nay biến thành đồng loạt như vậy, nguyên nhân ở tại đâu? Bởi vì những điều mà mọi người nghĩ là tham sân si. Đều nghĩ tới tham lam, đều nghĩ tới sân hận, đều nghĩ tới si mê. Vậy thì thế giới này liền độc loạn ngay, không thể tưởng tượng được. Hết thảy Pháp từ tâm tưởng sanh. Vì thế, sanh tâm là vô cùng, vô cùng quan trọng.